nhưng mà nếu mình quá sâu sắc và quá dối thì mới được dạy BTV Anh nhờ, chào các bạn Hôm nay thì mình sẽ nói về 4 điều mà đã không thích khi sống ở Hàn Quốc Và thực sự 4 điều này là lý do mình thích ở Việt Nam nữa Nhưng mà các bạn chỉ xem cho tham khảo và vui thôi nha Mà Tam Bi chỉ nói về kinh nghiệm của Tam Bi thôi Vậy cô cô Thứ nhất là thời tiết thực sự các bạn sẽ cảm thấy là khi đi Hàn Quốc sẽ vừa rất mát và vừa sáng khoái gì đó nhưng thực sự Tạm Biệt không thích thời tiết Hàn Quốc vì ví dụ mùa hè thì thỉnh thoáng hơn 40 độ C và luôn luôn 30 mấy gì đó rất là nóng và ong ướt nữa nha chắc chắn là mùa hè Việt Nam sẽ dễ chịu hơn và mùa đông quá lạnh vì ngủ 10 tiếng như con gấu vì ngủ 10 tiếng như con gấu vì quá lành nha quá lành luôn bị không được chịu đâu bị cực kỳ ghét mùa đông, bị luôn luôn thích mùa hè mùa xuân mùa thu nhưng mà hiện tại bốn mùa của Hàn Quốc mùa xuân mùa hè mùa thu mùa đông thì không có rổ đâu hiện tại chỉ có mùa hè và mùa đông thôi và người Hàn Quốc nói là mùa xuân và mùa thu thì biến mất rồi tại vì thế giới đang bị nóng nóng mà chỉ cụ ồn nàng hà đúng không rồi mùa xuân là khó chịu nhất tại vì thực sự phải vừa mát vừa hạnh phúc nhất nếu suy nghĩ đến lúc trước nhưng mà hiện tại khoảng 10 năm này hiện tượng cắt vàng của Hàn Quốc vào mùa xuân nghiêm trọng lắm vì gió từ Trung Quốc mà uh, mấy năm trước thì không sao nhưng mà hiện tại vậy là người Hàn Quốc rất ghét về điều này vậy thì mùa xuân uh, những người bị cổ này vì đau mắt hay là vì cái gì đó rất nghiêm trọng. Nên mùa xuân các bạn không nên đi Hàn Quốc, đặc biệt là tháng 3 và 4. Thứ hai là người Hàn Quốc so sánh với những người khác rất là nhiều vì nghĩ là cũng một cách thói quen nhưng mà ví dụ bị bị nói về kinh nghiệm của mình từ cấp 3 thì mình luôn luôn phải so sánh điểm của mình với các bạn khác vì nếu mà điểm mình tốt thì thầy giáo cô giáo sẽ quan tâm với mình nhiều hơn và mình có thể học ở một chỗ rất là tốt về tốt để từ học trong một trường sau học xong nhưng mà học xong thì mọi người phải học mà có một chỗ tốt như vậy mình rất là muốn vào nhưng mà cố gắng hết sức Tam Bi ngủ 3-4 tiếng để học chăm chỉ mà lại không được có thể là các bạn tốt hơn giỏi hơn nhưng mà thực sự trường của Papi đã ở bên Gangnam thì cạnh tranh rất là nhiều nên mình phải so sánh về điểm khi còn nhỏ sau đó khi mình đi vào trường đại học thì Dambi luôn luôn mặc rất giản dị và không quan tâm đến fashion nhiều lắm mà các bạn Dambi luôn luôn nói Bi là tại sao Bi lại không giống chúng mình quá xấu hổ nè Bi cứ xích ra tránh ra đi tại sao Bi lại làm túc kiểu như vậy giống như hai lúa và fashion của Bi lại quá xấu nè còn tại sao Dambi không xài iPhone chúng mình đều xài phone bốn người đều là xài iPhone mà lại của Dambi là LG mà thiết kế cũng không đẹp đâu và các bạn luôn luôn so sánh ờ, tức không phải là tất cả phụ nữ đều như vậy nhưng mà nhóm của Dambi đã như vậy thì ba năm thì mình bố ngoài tay các bạn mà thực sự nghe tiếp tục là sinh viên năm cũ mình cũng một trở thành một người giống như thế thì không biết tại sao mà cuối cùng là bị luôn luôn quan tâm đến fashion nè phải xông móng tay mặc dù nó một chiều rất mắc và làm tốt nè còn xem những người mà mặc dáng gì và không đẹp thì mình cũng cảm thấy là à, không hợp với mình rất là kêu <laughs> thì <laughs> sau tốt nghiệp đại học mình đi Việt Nam đã thay đổi cũng nhiều lại sống dáng gì và hiện tại cũng mình làm cái gì đó không quan tâm nhưng uh, thực sự trong xã hội Hàn Quốc thì hơi có tính hữu tình huống thực sự trong xã hội Hàn Quốc thì hơi có kiểu rằng những người so sánh với người khác người kia với mình nữa thì ví dụ nếu mà con gái thì họ chăm sóc da này hay là quan tâm đến áo và tất cả của mình nên muốn đẹp tiệt thì đó là lý do nhiều người đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng nhiều nhưng cũng hiểu được tại vì tình huống như vậy thì người ta muốn là mình đẹp để được tốt hơn, được phát triển hơn này và nhiều người đi phẫu thuật thì mình cũng cảm thấy muốn đi nên cái đó không phải là điều phải che. nếu nói về đàn ông thì các đàn ông họ muốn họ muốn thấy mình có nhiều tiền phải phải mua đồng hồ mắc nè xe ô tô như mercedes nè phải tốt nghiệp đại học cao gì đó vân vân thì thì mới được nhiều phụ nữ theo dõi nên hơi khó nha <laughs> quá khó luôn đàn ông cũng phải chăm sóc da này mặc áo đẹp còn kiểu rằng mình phải có xe ô tô vân vân nhưng tất nhiên cũng có những phụ nữ mà vẫn thích đàn ông mà dáng gì và tốt bụng nhưng mà hơi khó tìm những người như thế Tâm biết thì không sao đâu <laughs> Thứ ba là người ta không quan tâm đến mình nhiều lắm Thực sự Bi có những bạn người Việt Nam mà họ lại luôn luôn quan tâm đến Tâm Bi và không phải chỉ các bạn mà là những hàng xóm này là những người mà chỉ gặp tự nhiên gặp nhau họ lại rất quan tâm đến mình và hỏi là tại sao bạn nói tiếng việt giỏi quá vậy sao sao bạn thấy giống như người việt nam vậy bạn là người hàn quốc hay người việt nam hay cái gì đó luôn luôn quan tâm đến mình nhiều vậy như vậy là thực sự cũng bi nghe những câu hồi đôi lần giống nhau nhưng mà cảm giác lại không có kịp không có dịp cô đơn nhưng ở xã hội Hàn Quốc thì cảm thấy hơi cô đơn đặc biệt là mùa đông lại rất là chán và tất cả thế giới đều lạnh mà những người đi bộ cũng lạnh lùng không quan tâm đến mình và khi mà mình đi cửa hàng nào cứ ờ, cứ thanh toán rồi về thôi chứ không có không có nói chuyện giá gì như Việt Nam nếu mà mình nói chuyện mình bắt nói cho người đi bộ hay là đột nhiên mình cứ nói thì người ta sẽ cảm thấy hơi bất tiện những người có thể là cảm thấy vui nhưng mà những người không muốn bị làm phiền cũng tùy người nhưng mà đa số người thì cảm thấy hơi lạ tại vì thỉnh thoảng tại vì thường xuyên là không có người mà bắt không có người nào bắt nói cho mình nhưng tất nhiên người Hàn Quốc cũng rất là thân thiện chỉ là sợ mình làm phiền người ta thôi tuy nhiên khi bị khi bị mới đi Hàn Quốc chơi mấy tháng ở Việt Nam sau đó đi Hàn Quốc chơi mà lại nhớ Việt Nam vì luôn luôn cảm thấy mình sống theo tình cảm ở bên Việt Nam nhưng mà ở Hàn Quốc thì hơi ngại cái gì cũng ngại và luôn luôn phải cẩn thận để không làm phiền người ta nhưng mà thực sự bắt nói cũng không làm phiền đâu đúng không thứ tư là cắn chân nhiều ờ, điều này cũng nãy giờ bị nói chút xíu nhưng mà cắn chân cũng không thể biểu hiện hết tại vì cắn chân quá nhiều luôn ví dụ như bi muốn làm cái gì đó mình cố gắng hết sức mà lại mình luôn luôn ở trung bình hay là một chút dưới ví dụ á ví dụ kinh doanh nhà hàng ở bên Việt Nam cũng rất là khó thành công Nghe nói ở bên Phú Mỹ Hưng, Koreatown, người ta kinh doanh thì chỉ 10% được làm lâu lâu, còn 90% đều thất bại tại vì hiện tại nhiều người Hàn Quốc đang kinh doanh ở bên Phú Mỹ Hưng rất là nhiều. Nhưng Ví dụ nếu mà mình kinh doanh nhà hàng ở bên Hàn Quốc á, thì chỉ 1% thành công thôi như vậy là ở, ở bên Việt Nam tất nhiên là cũng khổ nhưng mà ở bên Hàn Quốc là cực kỳ khổ luôn <laughs> cái gì cũng cạnh tranh nhiều lắm Bi đã thứ rất nhiều thứ này lúc trước Bi đã thích tiếng Anh nên học tiếng Anh làm phiên dịch thứ và dạy tiếng dạy tiếng Anh cho nhiều người và đã dạy múa dương đại và dạy yoga nè, pilates nè cũng học rất nhiều thứ nhưng mà nếu mình quá sâu sắc và quá dối thì mới được dạy hay là ờ, giống như là khen ngồi mình đó <laughs> ý thì nói là mình quá xuất sắc thì được lương rất là cao và mình được thành công rất là nhiều không thể nào nói giàu như thế nhưng nếu mà mình là một người bình thường là cũng chút giỏi thì hơi khó nha tại vì mình chuyên mình làm chuyên gia mà ví dụ 5 nam 10 nam hay là mình quá xuất sắc thì mới được thành công và bình thường là những người bình thường luôn luôn sống dán ừ, luôn luôn sống bình thường mà trung trung bình mà lại thế là phải cạnh chân quá nhiều và đôi khi có một số người mà muốn nói phía lương của một người nào đó vì người đó một chút giỏi hơn mình hay là người đó may mắn hơn mình hay thành công hơn mình ganh <laughs> tị quá ganh chị rất là nhiều so với Việt Nam thôi nhưng mà giống như tạm biệt chị Hàn Quốc quá nhiều nè nước của miền mà <laughs> ok vậy nãy giờ bị đã kế về bốn điều lý do mình hơi khổ và hơi khó chịu khi sống một bên Hàn Quốc tại vì Dambi đã nghe những bạn nói là người Hàn Quốc như thế này còn Dambi cảm thấy thế nào và Dambi suy nghĩ đến thế nào và các bạn cũng tò mò rất nhiều nhưng mà những người cũng nghĩ là Hàn Quốc quá khó sống tại vì người Hàn Quốc đến Việt Nam luôn luôn nói vậy nhưng mà thực sự là thật nha <laughs> mà Bi sợ là các bạn tưởng bên Hàn Quốc là một nước mà không tốt để sống nhưng mà không phải như vậy đâu chỉ là một bốn điều bị đã cảm thấy như vậy trong hai mươi mấy năm nhưng lần sau bị sẽ chia sẻ kinh nghiệm ở bên Hàn Quốc và sống ở Hàn Quốc sẽ cảm thấy vui thế nào gì đó tất nhiên các bạn phải đi Hàn Quốc tại vì có lý do lần sau Tâm Bì sẽ chia sẻ nha Còn hôm nay Tâm Bì đã xong video luôn Cảm ơn nhiều các bạn Còn nếu các bạn đã thích video này thì ủng hộ video tạm biệt với like và bấm subscribe nha cảm ơn nhiều các bạn anh nhung